Và dạ, kính thưa quốc dân Và dạ, kính thưa tất cả người trên thế giới Và dạ, kính thưa tất cả năm hơn 5 tỷ người trên thế giới Và kính thưa United States Và kính thưa United Nations Đây cuốn sách, tập sách Để mà cho mấy trường học Học sinh nó học à, Đây tập sách cho học sinh nó học bên Trung Quốc một tỷ tư người và Việt Nam cho tất cả người trên thế giới các trường học nhu cầu để mà học mua tập, tập sách này được hòa bình hạnh phúc an cư lập nghiệp quốc thái dân an đây yeah đây tập sách Trung Quốc. Thật là. Vậy ta. Cho đảng Cộng sản. Trung Quốc. nguyên tử hạt nhân thất là chạy vô Trung Quốc xây nè, nổ banh tét lét trả tóc Đại Việt em phờ hoàng đế hoàng thượng cả đất hải đảo biển công lãnh thổ lãnh hải tất cả đất liền treo cao lá cờ vàng sáu sao cánh trên nền xanh biển đông cầu vàng ba sòng đỏ của em vợ hoàng đế hoàng thượng lê điền vĩ đại nam bạn tế bạn tế bạn bạn tế em thờ hoàng đế hoàng tử lê điền vĩ đại muôn nam đời đời đời tôn kính nhớ em thờ hoàng đế hoàng thượng lê điền vĩ đại muôn nam riêng cảng đứa riêng tịch thu tài sản ở nước ngoài tất cả thành phố 52 thành phố tất cả thành phố Trung Quốc đổi tên Đại Việt sáu sao tính trên nền xanh tiểu long màu vàng ba sọc đỏ nhưng mà hoàng đế hoàng thượng lê điền vĩ đại vô năm bạn thế bạn thế bạn bạn thế em mờ hoàng đế hoàng vĩ đại vô năm đời đời đời tôn kính nhớ ơn em vợ hoàng đế hoàng thượng lê điệp vĩ đại vô năm